Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và chào mừng bạn đã quay trở lại chuỗi video đào tạo về kinh doanh online Và trong video này thì ờ, tôi muốn chia sẻ bạn một cái điều Đó chính là trong quá trình mà tôi ờ, đồng hành cùng rất là nhiều các bot hệ thống kinh doanh online Thì ờ, tôi nhận được rất là nhiều các câu hỏi của họ liên quan tới cái vấn đề đó chính là à, Họ hỏi tôi là Hải ơi hệ thống của em không năng lượng, hệ thống của em à, không bán được hàng, hệ thống của em à, rất là nhiều những cái điều mà họ tiêu cực trong đại lý của em họ đang diễn ra và tôi muốn chia sẻ với bạn một cái một cái bí quyết để giúp bạn giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan tới năng lượng của hệ thống yếu này liên quan tới hệ thống tiêu cực này liên quan tới mọi người không ờ, biết ơn khi mà mình đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết tạo ra sản phẩm và đào tạo họ này và à, làm sao để đại lý của mình họ không phá giá này đó hoặc là có rất là nhiều cái tình huống khi mà hệ thống của bạn phát triển lên hàng trăm hàng ngàn người và sẽ phải gặp một cái vấn đề là mỗi người sẽ sẽ hành xử theo một cái phong cách riêng của họ mỗi người sẽ sẽ hành xử theo cái ý của họ họ sẽ sống theo con người của họ và để giải quyết được tất cả các vấn đề đó thì ngày hôm nay tôi muốn hướng dẫn các bạn một cái bí quyết để mà giải quyết được tất cả vấn đề đó cái gốc rễ của một cái hệ thống đó chính là một cái bộ quy tắc ứng xử của những người tham gia vào hệ thống đó gốc rễ của cái việc này đó chính là bạn cần phải có cho mình một cái bộ quy tắc ứng xử của hệ thống đó tôi vẽ cho bạn một cái hình tròn to như này đó chính là cái hình tròn này là hệ thống của bạn hình tròn này là hệ thống của bạn và sau đó một cái hình tròn nhỏ ở giữa đó là các thủ lĩnh của bạn và bạn là một hình tròn rất nhỏ nhỏ ở giữa chính là bạn và cái tâm của cái hình tròn này đó chính là cái bộ quy tắc ứng xử của bạn của hệ thống của bạn và bạn như thế nào thì thủ lĩnh của bạn sẽ như vậy và thủ lĩnh của bạn như nào thì tất cả đại lý của bạn sẽ như vậy cho nên là bạn cần phải tạo cho bản thân mình một cái bộ tác ứng xử và hệ thống của bạn sẽ có bộ tác ứng xử như vậy đó thì bộ quy tắc ứng xử nó sẽ được tạo ra dựa trên bốn cái yếu tố cần phải giao tiếp ứng xử trong một hệ thống bốn yếu tố yếu tố thứ nhất đó là tôi ứng xử với chính tôi như thế nào đó yếu tố thứ nhất là tôi ứng xử với chính tôi như nào thì các bạn sẽ tạo ra cái quy tắc ứng xử ví dụ như là tôi luôn tích cực và tràn đầy năng lượng đó là cái là cái yếu tố đầu tiên đó là các bạn phải luôn luôn tích cực các bạn phải luôn luôn tràn đầy năng lượng khi mà các bạn tích cực tràn đầy năng lượng thì các bạn sẽ mới thu hút về bản thân bạn những người tích cực và tràn đầy năng lượng nếu như bạn là boss nếu như bạn là thủ lĩnh mà bạn tiêu cực bạn yếu năng lượng bạn sẽ thu hút về những người tiêu cực và yếu năng lượng đến với cuộc đời của bạn đó tiếp theo ứng xử với bản thân là tôi luôn à, chịu trách nhiệm và biết ơn chẳng hạn đó là bạn sẽ luôn luôn chịu trách nhiệm 100% về tất cả kết quả của bạn bạn luôn luôn sống biết ơn boss của bạn luôn luôn sống biết ơn những người khách hàng xung quanh của bạn thì khi đó bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc tiếp theo là à, tôi à, luôn luôn học hỏi mỗi ngày đó là những cái quy tắc ứng xử mà bạn sẽ ứng xử với chính bản thân của bạn như, như thế nào đó cái ứng xử thứ hai trong một quy ứng xử mà cần phải tạo ra đó chính là các bạn sẽ phải có một cái tắc ứng xử đó là tôi ứng xử với khách hàng của tôi như thế nào thì các bạn sẽ có những câu tuyên bố ví dụ như là à, tôi là chuyên gia trong tâm trí của khách hàng có nghĩa sao có nghĩa là các bạn sẽ sẽ phải chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức giá trị cho cho khách hàng tiềm năng của bạn để khách hàng của bạn tin bạn là một chuyên gia hay là những câu tuyên bố để các bạn bán hàng như là tôi coi khách hàng như người thân trong gia đình thì khi đó là các bạn sẽ coi họ như người thân trong gia đình các bạn sẽ tâm sự chia sẻ cùng họ à, tư vấn hỗ trợ họ giúp đỡ họ coi họ như người thân trong gia đình chứ không phải là chúng ta chỉ bán hàng cho họ đó tiếp theo à, trong cái phần khách hàng này thì các bạn có thể cài đặt những cái Quy tắc ứng xử như là tôi liên tục trao giá trị vượt sự mong đợi cho khách hàng. Khi mà các bạn trao giá trị vượt sự mong đợi cho khách hàng thì làm cho khách hàng họ cảm thấy tuyệt vời, họ cảm thấy wow, họ cảm thấy hài lòng và họ sẽ đi giới thiệu rất là nhiều người khác đến mua sản phẩm của bạn. Cho nên là các bạn cần phải có những quy tắc ứng xử như vậy đối với khách hàng để mà rất là nhiều người, rất là nhiều hệ thống mỗi người bán hàng một kiểu mỗi người sẽ đối xử với khách hàng một kiểu và làm cho người khách hàng này hài lòng người khách hàng này không hài lòng và họ sẽ đánh giá toàn bộ hệ thống của bạn cho nên là chúng ta cần phải có một cái tác ứng xử chung tiếp theo cái phần thứ ba trong cái bộ tác ứng xử mà bạn cần phải có đó chính là tôi ứng xử với cả thành viên đội nhóm của tôi như thế nào tôi ứng xử với thành viên trong đội nhóm của tôi như nào ví dụ như là các bạn có những câu ứng xử có những cách ứng xử như là tôi luôn chia sẻ và giúp đỡ đồng đội đạt được mục tiêu đó tôi luôn chia sẻ và giúp đỡ đồng đội của tôi đạt được mục tiêu hoặc là tôi luôn uh, chia sẻ giá trị bản thân của mình cho đồng đội hoặc là tôi luôn bảo vệ đồng đội thì như vậy là những người trong hệ thống của bạn họ sẽ họ sẽ đối xử với nhau như vậy họ sẽ đối xử với nhau như là anh em trong gia đình họ sẽ bảo vệ nhau họ sẽ luôn đoàn kết tiếp theo cấp độ thứ tư trong cái bộ tác ứng xử đó chính là tôi ứng xử với leader và boss của tôi như thế nào đó là những câu tuyên bố như là à, tôi luôn tin tưởng và ủng hộ leader hay là tôi luôn biết ơn và tôn trọng leader đó thì như vậy là mọi người sẽ ứng xử với những khách hàng ứng xử với bản thân của họ ứng xử với uh, đội nhóm ứng xử với boss theo một cái bộ quy tắc chung chứ không phải là họ sẽ sống theo quy tắc của họ mà khi mà đã tham gia vào một hệ thống nào đó thì phải ứng xử theo quy tắc của hệ thống và như vậy là toàn bộ thành viên trong hệ thống của bạn họ sẽ sống và làm việc theo chung một quy tắc ứng xử và bạn phải là người sống theo cái quy tắc ứng xử này đầu tiên bạn phải làm gương bạn phải làm mẫu bạn sống đúng với quy tắc ứng xử này thì các thủ lĩnh của bạn họ cũng sẽ sống theo đúng quy tắc ứng xử như vậy và sau khi mà thủ lĩnh của bạn cũng sống theo quy tắc ứng xử vậy thì cả hệ thống của bạn cũng sống theo đúng quy tắc ứng xử như vậy và nó sẽ hình thành lên con người hình thành nên phong cách bán hàng hình thành nên phong cách sống của hệ thống của bạn và sau này thì các bạn sẽ hút những thành viên mới vào hệ thống của bạn vì là họ có chung quy tắc ứng xử còn nếu như ai hiện tại trong hệ thống của bạn mà không có chung quy tắc ứng xử này thì bạn có thể loại bỏ hoặc là những người mới vào họ muốn vào hệ thống của bạn nhưng họ không thấy phù hợp với quy tắc ứng xử này thì bạn cũng loại bỏ họ bởi vì sao bởi vì khi mà chúng ta có quy tắc ứng xử chung chúng ta sống chung một quy tắc ứng xử như vậy thì chúng ta mới đi với nhau một đường dài và như vậy tôi đã chia sẻ với bạn cái cách để mà bạn có thể tạo ra một bộ quy tắc ứng xử riêng dành cho hệ thống của bạn và hãy thực hiện hãy làm ra một bộ quy tắc ứng xử riêng để bản thân bạn sống theo quy tắc ứng xử đó và cả hệ thống của bạn cũng sống theo bộ quy tắc ứng xử đó thì chắc chắn hệ thống của bạn sẽ lột xác hoàn toàn hệ thống của bạn sẽ thay đổi bản thân sẽ ờ, yêu thương nhau hơn đoàn kết hơn và lạc quan tích cực hơn và cảm ơn bạn đã xem video này hãy đăng, hãy đăng ký kênh youtube của Hải để nghe Hải chia sẻ nhiều video tuyệt vời về kinh doanh online nữa Xin chào và hẹn gặp lại